Trong diễn biến mới nhất về mối căng thẳng Trung Đài, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã cảnh báo sớm rằng Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ thực hiện một hành động quân sự chống lại quốc đảo này vào năm 2027. Ông Ngô cho hay, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có thể coi việc gây hấn với Đài Loan là một cách để lại di sản từ nhiệm kỳ thứ ba của ông. Xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vận Cổ. Kính chúc quý vị mùng 3 Tết Quý Mão thật ý nghĩa, vui vẻ và bình an bên gia đình. Bên cạnh những giây phút đoàn viên bên gia đình, kính mời quý vị cùng theo dõi thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Ngoại trưởng Đài Loan cảnh báo nhiều khả năng Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Kính thưa quý vị, mới đây trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài Sky News vào ngày 18 tháng 1, ông Ngô Chiêu Nhiếp nói, đối với tôi, năm 2027 là năm mà chúng ta cần đề phòng về tình hình quyền lực trong nước ở Trung Quốc. Phân tích về vấn đề này, ông nói, năm 2027, ông Tập Cận Bình có thể sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ tư và nếu trong ba nhiệm kỳ trước ông ấy không thể tuyên bố bất kỳ thành tích nào trong khi cầm quyền, thì ông ấy có thể cần nghĩ về điều gì đó khác để ông ấy tuyên bố là thành tích hoặc di sản của mình. Ông Ngô Chiêu Nhiếp cũng chỉ ra tình hình nguy cấp mà chính quyền Trung Quốc đang phải đối mặt. Nếu quý vị nhìn vào tình hình Trung Quốc lúc này, nền kinh tế đang đi xuống, người dân không hạnh phúc, kinh doanh bất động sản dường như đang trên đà sụp đổ. Nếu ông Tập Cận Bình không thể thay đổi tình hình trong nước ở Trung Quốc, thì ông ấy có thể muốn sử dụng vũ lực hoặc tạo ra một cuộc khủng hoảng bên ngoài để chuyển hướng sự chú ý trong nước hoặc để cho người dân Trung Quốc thấy rằng ông ấy đã đạt được điều gì đó. Theo ông Ngô Chiêu Nhiếp, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có thể coi một cuộc xâm lược Đài Loan là một cách để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề trong nước của Trung Quốc. Chúng tôi lo ngại rằng Đài Loan có thể trở thành vật tế thần của ông ấy. Kinh tế Bắc Kinh ảm đạm trên thực tế, Bắc Kinh gần đây đã thông báo rằng tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này chỉ tăng 3% vào năm 2022, giảm từ mức 8,4% vào năm 2021. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Trung Quốc đã giảm xuống 48,1 trong tháng 12 năm 2022 so với 51,8 trong tháng 11 năm 2022, theo khảo sát của The World Economist đối với các nhà quản lý bán hàng tại hơn 2.300 công ty được thực hiện từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022. Con số này đạt mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 2010. Dữ liệu khảo sát cho thấy, trong khi đó niềm tin thị trường nhà ở cũng tiếp tục xu hướng giảm trong quý cuối cùng của năm 2022, bất chấp các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh. Trung Quốc ngày càng khiêu khích Bình luận của Ngoại trưởng Đài Loan được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang leo thang các hành động quân sự xung quanh hòn đảo bằng cách thường xuyên điều máy bay chiến đấu đến không phận Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố rằng họ đã phát hiện 57 máy bay và 4 tàu hải quân của Trung Quốc xung quanh Đài Loan vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương ngày 8 tháng 1, với 28 máy bay chiến đấu đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và băng qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Trong số đó, hai máy bay ném bom H-6 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã bay tới phía nam Đài Loan theo bản đồ của bộ này. Theo Bộ Chỉ huy Trung Quốc, những khí tài quân sự đó đang tham gia các cuộc tập trận chiến đấu ở vùng biển và vùng trời xung quanh hòn đảo, tập trung vào các cuộc tấn công trên bộ và trên biển. Đây là cuộc tập trận thứ hai như vậy trong vòng chưa đầy một tháng. Với những cuộc tập trận này, ông Ngô Chiêu Nhiếp cho hay Trung Quốc muốn đe dọa để Đài Loan buộc phải khuất phục vì họ muốn chinh phục Đài Loan mà không sử dụng vũ lực quân sự để tấn công Đài Loan. Nếu họ vượt qua khu vực 24 hải lý, một số hệ thống vũ khí của chúng tôi có thể nhắm mục tiêu vào những máy bay Trung Quốc đó và điều đó có thể gây ra tai nạn, mặc dù phi công Trung Quốc có thể không cố ý vượt qua khu vực 24 hải lý. Ông Ngô Trương Nhiếp mô tả những động thái này là hành động khiêu khích và nguy hiểm, có thể dẫn đến tình huống xấu nhất. Ông nói, rất thường xuyên, quý vị có thể thấy cộng dồn những tai nạn nhỏ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lớn. Chúng tôi lo ngại rằng chiến tranh sẽ xảy ra. Đài Loan sẵn sàng cho chiến tranh. Ngoại trưởng Ngô Chiếu Nhiếp thừa nhận rằng quốc đảo này trước đây đã chậm trễ trong việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc về phương diện đạn dược và lực lượng vũ trang. Ông nói chúng tôi hiểu rằng trong những năm trước chúng tôi có thể đã không mua đủ đạn dược, trong những năm trước chúng tôi có thể đã không huấn luyện đầy đủ cho quân nhân của mình và trong những năm trước chúng tôi cũng hiểu rằng số lượng binh sĩ bảo vệ Đài Loan của chúng tôi có thể không đủ. Vào ngày 17 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn thông báo rằng Đài Loan sẽ kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc lên một năm vào năm 2024. Hiện tại, nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Đài Loan kéo dài 4 tháng. Bà Thái cho biết các lính nghĩa vụ sẽ trải qua khóa huấn luyện khốc liệt hơn, bao gồm các bài tập bắn súng, hướng dẫn chiến đấu được sử dụng bởi lực lượng Hoa Kỳ và vận hành các vũ khí mạnh hơn bao gồm tên lửa phòng không, Stinger và tên lửa chống tăng. Vào tháng 8 năm 2022, Đài Loan đã đề xuất 19 tỷ đô chi tiêu quốc phòng cho năm 2023, một bước tăng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó bao gồm chi phí cho các máy bay chiến đấu mới, hãng thông tấn Reuters đưa tin. Ông Ngô nói thêm, chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể để Đài Loan chuẩn bị sẵn sàng, giúp Đài Loan có khả năng tự vệ, sẵn sàng đàm phán nhưng không có điều kiện tiên quyết. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp nói rằng Đài Loan sẽ giải quyết tình hình leo thang với sự tự kiềm chế và có trách nhiệm. Chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình, mặc dù chúng tôi cam kết sự kiềm chế bản thân, nhưng đồng thời chúng tôi không muốn chứng kiến chiến tranh xảy ra. Do đó, chúng tôi đã thực hiện các bước rất có trách nhiệm trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng từ leo thang thành một cuộc khủng hoảng lớn. Ông Ngô khẳng định đảo quốc này sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc, nhưng họ sẽ không đi kèm với các điều kiện chính trị. Ông viện dẫn một bài phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày 2 tháng 1 năm 2019. Theo đó, ông Tập đã nhấn mạnh yêu cầu Đài Loan công nhận nguyên tắc một Trung Quốc rằng Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền cai trị hợp pháp đối với Đài Loan. Bên cạnh đó, ông Tập cũng khẳng định sẽ áp dụng mô hình một quốc gia hai chế độ cho hòn đảo. Ngoại trưởng Ngô nói rằng những điều kiện tiên quyết đó là không thể chấp nhận được chấp nhận những điều kiện tiên quyết đó của Trung Quốc, có nghĩa là chúng tôi đang phục tùng Trung Quốc và đó là điều mà người dân Đài Loan sẽ không bao giờ chấp nhận. Kính thưa quý vị, vừa rồi là thông tin đáng chú ý về mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Thực tế, nếu như Trung Đài nổ ra chiến tranh, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn trong khu vực và cả thế giới. Còn quan điểm của quý vị thì như thế nào? Quý vị có nghĩ rằng liệu một cuộc chiến Nga-Ukraine thứ hai sẽ xảy ra tại châu Á hay không? Và liệu rằng trong khi đang kiệt quệ về kinh tế, bất ổn về xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc có đủ sức để tấn công Đài Loan? Rất vui lòng để lại bình luận cho mọi người cùng được biết nhé! Chương trình hôm nay của chúng tôi cũng tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm an khang thịnh vượng, bình an và may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.